trời đang nắng tự sưng lại mùa đông liệu đã về chưa hay là anh đang mang mặt trời đi mất cà phê đang tập đang mà em vẫn em rằng ngon thật con rằng em đây chỉ thích đồ ngọt tại sao hả để nói ông nghe nè Em trên mới đến đây nên đâu có biết được anh là ai Anh đã đi theo em được lâu mặc dù anh biết điều đó là sai Môi em như mật ngọt dòng em nói như tóc và tay Ngày hôm qua em xin thêm đường có được ăn Có ta chuyện em mong bờ vai giữ lên tình yêu cầm một vai Cho sau đêm thật vào hôm nay nè Đó là con hẹn cho ngày mai Anh phải chờ thêm bao nhiêu lâu cho đến khi tiêu nhau Về lặng im giữa ta không nói ra Về tại giờ đây sao đã không cả nhìn tôi ta đêm mong đợi tình yêu ta xanh tôi như đóa hoa Em gửi lấy đến đa không đường về anh gửi em ngày mai được không Đi qua bao phố phường như chờ nở có ngược gió ngược sóng Anh muốn nói đó là Em đẹp hơn bất cứ ai Từ hôm nay em là số một Còn gửi anh là yêu thứ hai